Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã qua kênh Vegan Cook cùng giờ bếp với mình nha. Hôm nay Vegan Cook sẽ giới thiệu cả nhà món ăn rất là ngon, giòn giòn, cái cây của xứ sở kim chi Hàn Quốc đó là món cá cơm sở sừng, món này mà nhậu với bia ăn với cơm là số tránh cả nhà ơi, rất là ngon nha. Rồi chúng ta cùng vào bếp với nguyên liệu như sau. Đó là chúng ta sẽ có cá cơm khô các bạn nha, đó, mua loại nhỏ lớn được, đó, lớn thì đẹp hơn, nhỏ thì sẽ giòn hơn các bạn nha. Khoảng cỡ hai lạng các bạn nha, 200 gram và một trái sừng các bạn đó, khoảng cỡ 40 50 gram đó tỏi mình sẽ sử dụng 50 gram các bạn tỏi băm nha rồi sử dụng mè trắng 1 gram thôi để mình rắc cho các bạn rồi dầu ăn mình sẽ có là 50 ml nha các bạn rồi ngoài ra sẽ có gia vị là nước đường đặc Hàn Quốc các bạn đường làm từ bắp á à, là nằm là 100 ml 100 mg các bạn rồi nước tương Hàn Quốc là 100 ml nha và đường khoảng 20 gram các bạn nha rồi các kêu sau khi mình đã rửa sạch sẽ các bạn nha bắt đầu mình sẽ rang các bạn rang nó khô và thơm lại các bạn nha các bạn lưu ý mình phải rang à, cho nó khô hết luôn các bạn nha đúng hết nước luôn á các bạn lưu ý phải rang lâu lâu lên nha khoảng cả tầm 50 phút cho lên các bạn à, khô hết rồi mới à, bỏ lên mình à, chiên mình xào để sẽ nó giòn nếu mà còn nước bên trong nó sẽ muốn giòn các bạn nha các bạn lưu ý nha bây giờ mình đã rửa qua rồi á nên bắt buộc phải ờ, rang cho nó khô khô như lúc đậu vậy đó các bạn à. rồi các bạn lưu ý nha mình ờ, nhớ làm cho cá nó khô hẳn các bạn nha mình rang cho nó khô hẳn như là rang ờ, tôm cháy các bạn đó sau đó mình ờ, lọc và lấy những con cá còn nguyên các bạn nha à, mình sẽ bắt đầu mình chế biến tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu bắt chảo nóng lên rồi mình cho dầu vào mình sẽ phi thơm tỏi các bạn nha đó, phi thơm tỏi xong mình sẽ bắt đầu mình cho cá cơm vào mình xài cho nó cho nó khi nào mà nó giòn các bạn đó nó chín cũng phải cỡ 10 phút bạn nha lúc cái lên đó, đó nó giòn rụng luôn và nó chín bên trong mà mình ăn một giác nó mềm mềm nó giòn các bạn nha đó, nếu không nó sẽ còn dai các bạn đó. rồi khi thêm tỏi xong thì làm gì chúng ta sẽ tiếp tục cho các cơm vào đó các bạn rang nha rang lâu của các bạn khoảng 10 phút trở lên nha đó, cho nó giòn giòn bên ngoài bên trong mềm các bạn nha đó lưu ý đó rang khá là lâu các bạn nha mà nào mà muốn cho nó rang nhanh thì phải cho thêm dầu nhiều tí xíu nữa nhưng mà dầu nhiều quá không tốt các bạn đó, nhiều đủ nha rồi khi mà cá đã gần như là giò bên ngoài và mềm bên trong là chín nữa bạn nó sẽ gần hơn 10 phút về thì bắt đầu mình sẽ cho ớt vào các bạn nha đó, ớt cắt ớt bầm gì đó cho vào để tạo độ cay thì các bạn muốn ăn cay nhiều thì chở nhiều nha các bạn nha <clears throat> ớt sợi sẽ thơm hơn các bạn rồi mình xào cho nó vậy mùi thơm thì cuối cùng là mình sẽ cho phần nước sốt vào là nhìn xong rồi các bạn nha đó ra dĩa với rắc lên mè là ok thôi rồi chúng ta bắt đầu cho sốt vào các bạn nha đó. đổ sốt vào mình đảo đều tay đó sóc đều tay đó cho nước sốt nó bám vào cá đó là coi như là xong cái món này các bạn nha nó ngon và thơm luôn đó cắn một miếng là cay cay giòn giòn mềm rụng bên trong kèm nước sốt đó, ngọt ngọt nữa đó ăn với cơm hoặc nhậu với bia khỏi nói luôn các bạn rất là tuyệt vời luôn bạn nha siêu ngon luôn các bạn ơi rồi sau khi mình sóc mình đảo thêm khoảng 5 phút nữa cho hỗn hợp nó thấm và nó sạch lại là ok bạn nha chuẩn bị ra đĩa cả nhà ơi và đây là thành phẩm đó, sau khi mình đã cho cái cơm lên rồi mình cho rắc tí mè lên và chỉ thêm một miếng ớt là xong các bạn rất đơn giản nhanh và gọn các bạn nha chỉ cần 15 phút và bếp của chúng ta sẽ có ngay một món cá cơm siêu giòn siêu ngon đó, siêu mồi luôn các bạn đó nhậu tuyệt vời ăn cơm tuyệt ngon còn gì bằng nữa phải chưa món này bỏ hũ ăn từ từ đó ăn nó từng cái tháng rất là ngon các bạn nha bảo quản lâu nữa đó các bạn đó, cứ để lạnh là ăn từ từ thôi rồi chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha đó nếu có gì thấy mắc thì cứ để lại comment sẽ sẵn sàng trả lời cả nhà nha đó. đó mình chỉ lưu ý các bạn là lúc làm thì nhớ rang kỹ cái cá cơm nha các bạn lớp sàn thì ra kỹ nha đó khi mà nó mềm nó mới hẳn cho những nguyên liệu kia vào đó thì nó đa cá sẽ đạt đạt độ giòn và độ mềm rất là ngon đó là biết bạn nhìn thôi rồi có mắc thì cứ liên hệ mình nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye nhớ thấy hay thì like share và đăng ký nha cả nhà ơi